cái loại đầu tiên mình chơi là chơi bằng hộp đi chơi anh em sẽ phải bỏ hộp vô nói chung là không tan hay có tan gì mình vẫn làm được nhưng mà anh em phải sắp xếp anh em bỏ được cái hộp của mình vô cháo cái hộp của mình vô thì hộp nó có hai loại một loại xé ra là không có tan một loại xé ra là có chip ở bên trong thì tùy theo cái sòng giới mà anh em nhắm hướng anh em bỏ vô còn à, cái đường thứ hai là anh em sẽ phải chơi bằng cái à, thâu camera nè thùng camera tức là những cái thùng mà anh em chơi anh em sẽ mang lên đây rồi mình sẽ cấy ghép camera vô bên trong cho anh em chơi còn ờ, qua năm mới rồi thì tất cả những cái dụng cụ ở bên mình làm thì tất cả những cái đồ đạc này mình làm đều là bằng máy cho nên nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ hiệu quả hơn những cái đồ trước đây thì cái đầu tiên thì ờ, mình test cụ thể cho anh em coi cho anh em thấy được cái mẫu mã của nó cho anh em biết được cái cách xài nó như thế nào nó khó hay là nó dễ thì đầu tiên anh em coi cái mẫu mã của nó đây là cái thùng mới mình mới làm xong thì về cái phần mẫu mã thì anh em cứ yên tâm nha giống thật 100% nói chung là bây giờ làm là không có để lại dấu vết tì vết gì nữa nó vẫn mỏng như vậy nó vẫn nặng nhẹ như vậy không để lại dấu chân kim sạc là sạc bệ nha đây là cái bệ sạc nè thì anh em chơi cái thùng này khoảng tầm 4 đến 6 tiếng là nó sẽ hết pin thì cái thùng này được một cái là mình bao cho anh em soi đèn sẽ không thấy tan nha tan tích thì trừ khi trẻ cắt cái thùng ra mới thấy được soi đèn thoải mái thử 500 thoải mái cứ cho thử thoải mái còn chơi từ 6 4 đến 6 tiếng tùy theo cái mức độ anh em chơi là nó sẽ cạn pin thì à, đây là cái bệ sạc nè khi nào mình chơi hết thì đặt lên là nó tự động nó sạc đây nó sạc nó vô là nó nhảy đèn đỏ nè. còn khi nó đầy pin nó sẽ tự động đứng đèn còn à, cái thùng này nó đặc biệt một cái nè cho những anh em mà đánh công ty á thì thường thường trước đây anh em gặp cái trường hợp này chẳng hạn như sáng anh em bỏ vô trưa anh em mới chơi thì đối với những cái thùng cũ trưa anh em bỏ vô là nó hết pin rồi còn đối với cái thùng này thì anh em khi nào anh em dao động khi nào anh em lắp thì nó mới tốn pin còn để một chỗ không tốn pin nha có thể nay bỏ vô hai ba ngày sau anh em chơi vẫn còn pin thì cái cách xài của nó thì mình cũng chia sẻ luôn cho những anh em là mình chưa từng chơi nói chung nó cũng rất dễ thôi nó dễ đối với những người biết rồi nhưng mà thực sự là nó rất khó đối với những người mà chưa từng sử dụng qua thì uh, đi chơi anh em làm sao sắp xếp cái cuộc chơi mình luồn được cái thùng của mình vô nói chung thùng thì trừ khi mà mình bị cắt ra thì mới thấy được cái tay còn cái vấn đề mà người ta có kiểu cầm kiểm tra thì anh em cứ yên tâm bỏ được cái thùng vô rồi là anh em có thể chiến thắng 100% hộp là hộp chờ, đĩa cũng là đĩa chờ, thì vô sòng bỏ cái thùng vô thì mình thích thì mình lắp, xanh tả tiền về còn không thôi thì để cho người ta cầm người ta lắp, nói chung cầm lên cũng không biết đâu còn cái phần ờ, băng keo thì anh em thích quấn cũng được thích mở cũng được còn mẫu mã thì mình làm được tất cả các mẫu nha ở đây anh em thấy là thâu nhôm thâu meca thùng giấy nói chung tất cả các loại chơi cái mẫu nào thì cứ gửi cho mình mẫu đó mình sẽ làm theo ý muốn của anh em thì ờ, bỏ cái thùng vô ai lắc cũng được thì cứ lắc xong thì anh em sẽ có cái điện thoại này anh em đứng ngoài anh em coi hai con gà con cá này. đấy cứ bấm cái điện thoại này lên là thấy thì ở cái phần mà điện thoại này nè cái điện thoại này coi anh em đứng ở đâu cũng được hết á với lại nó sẽ có hai loại điện thoại đây là cái mẫu mà mình làm sẵn đây là cái mẫu điện thoại cùi bắp 1208 nè thì nói chung nó cũng giống thật 100% thôi cầm lên không biết được đâu nhưng mà nếu anh em không thích cái mẫu này thì anh em có thể mang cái điện thoại cảm ứng hàng ngày anh em xài á lên trên này mình kết nối trực tiếp vô trong đó luôn cho anh em thì anh em chơi nó sẽ tiện hơn thì cứ lắc xong anh em bấm cái nút tắt nguồn nè bầu nai cá thấy cả ba con cả ba mặt thấy cả màu nó rất là rõ nha thì à, đồ chơi bầu cua nói chung nó cũng đơn giản vậy thôi chỉ có làm sao mà mình bỏ đồ mình vô thì mới chơi được bởi vì anh em cũng hiểu cái khi mà đi vô sòng sới chơi nói chung là mình muốn kiếm tiền cũng không phải dễ đâu cho nên đừng có tin người ta nghe người ta quảng cáo rồi bỏ tiền đi lấy những cái tầm bậy về đánh rồi nói chung là nó thua tha theo thôi thì cứ cái thùng này nè bỏ thùng vô ở ngoài cầm phải coi vậy thôi hai con gà con cua đó rất là dễ cứ lắp xong ai lắp cũng được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 cảm thấy cái sản phẩm mà mình bán nè mình quảng cáo nó đúng như ở trên video thì anh em lấy về xài nói chung anh em ưng ý thì anh em lấy còn không thôi anh em trả mất ngày nào hết nói chung thì anh em vui vẻ còn à, tránh cái trường hợp mà giao dịch qua mạng nói chung cái chỗ mà không uy tín anh em dễ bị mất tiền lắm thì đó là mình khuyên thật cho anh em để anh em những anh em nào mà chưa bị né thì à, có gì thắc mắc hoặc là cần hỗ trợ thì anh em alo cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình nha